chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ông sồn vlog của mình hôm nay à, mình sẽ làm món à, gà quay các bạn gà quay à, gà treo vạc dầu bạn là mình sẽ đi bắt gà Đây, nhà mình gà nhà mình nuôi các giờ mình sẽ vào chuồng bắt gà các đây chuồng gà này mình sẽ bắt em gà trống kia để thịt các bạn Hôm nay có thằng em rể nó về mình ờ, sẽ bắt gà để chiều lại nó màu rất đẹp mình đây là con gà đó ờ, nhà tôi là nuôi các bạn nó ăn thóc là thịt rất là chắc à, thơm đấy các bạn à, bây giờ tôi sẽ cho vào chảo và treo lên các bạn à, tôi đang treo con gà dây các bạn Đấy, tôi vừa treo xong con gà và uh, đổ dầu vào để uh, quay các bạn báo ơ và đợi do dầu sôi tôi sẽ bắt đầu tưới lên con gà các bạn bây giờ tôi bắt đầu tưới từ ờ, trên tưới xuống để cho con gà chín đều các bạn nó chín chắc là thịt thơm chắc là tưới lần đầu tiên tôi làm món gà tắm dầu cũng khá là lâu đấy thì ờ, thường thường ờ, tôi chỉ đa phần là luộc các bạn à, video này khuyên cáo các bạn ờ, trẻ nhé vì dầu rất là nóng các bạn tôi đứng ở cách xa cả mét dầu nó phải bắn vào người này thì nó dầu rất nóng nhiệt độ rất là cao à, vậy gà nó mới nhanh chín được các bạn tôi ấy tới đều ờ, đầu hai bên rồi cánh các bạn nhớ xem này nước nhiệt độ sôi của dầu rất là cao Đây, còn gà tôi đã dội uh, ờ, được một ít thôi và nó đã ngả màu các bạn ạ màu vàng vàng các bạn nhìn nhìn, nhìn kỹ xem màu nó đã, đã đổi chuyển màu rồi ạ đây là con gà tắm dầu hỏa diễm sơn các bạn này lần đầu thường thường ờ, các bạn nhạy cho cả con gà đây các bạn nhìn xem này đấy con ờ, gà này nhìn màu lưng của nó đã ruộng ruộng vàng rồi đấy nó chuyển màu rất là nhanh các bạn ạ thì dầu có vẻ rất là đang rất là nóng đây sau một lúc uh, tôi đã thấy thì gà vàng ruộng chín rồi các bạn ạ một lúc nữa tôi sẽ bỏ ra bắt đầu ăn đấy đấy các nhìn các bạn nhìn xem con gà đã chín hoàn toàn rồi đấy là tôi cho ra đĩa và chuẩn bị à, chặt để ăn các bạn ạ tôi sẽ bây, bây giờ tôi sẽ làm thêm một chút à, thịt bò đây là thịt bê tôi đã mua à, anh xả tỏi để à, mang đi xào bây giờ đấy đây là cà... Ờ, tỏi hành tây các bạn nay ờ, thiếu một chút thêm một chút gia vị tôi sẽ mang đi ờ, xào các bạn món bê này rất là ngon tại thì một con gà kia ngay không đủ bữa cơm làm đủ bữa cơm này nay có mấy người ăn là thiếu đồ và tôi sẽ làm thêm món phụ là món bê này à, làm thêm một à, chút rau canh đây tôi đang à, xào bò bê này bạn và thêm một chút gia vị đây là nồi rau bên cạnh tôi sẽ đảo đều lên trời nó cũng ngả ngả thôi à như bạn có thể nhìn à, không được rõ và đây là con gà mâm cơm tôi đã làm xong và chuẩn bị ờ, ăn với các bạn ạ mời tất cả các bạn nhé mời uh, ờ, nghìn anh em uh, nhậu mời Tất, tất cả mọi người uh, ăn cơm bữa cùng gia đình nhà mình kia ở giữa là con con gà các bạn ạ rất là ngon là thơm đấy ạ kia thằng cháu và thằng em thì mỗi thăm cái đùi thì còn ờ, mấy anh em ờ, cháu tôi thì bắt đầu ờ, chiến rồi bạn đầu tiên tôi nhìn con gà ngon như thế này các bạn Đọc rất là ngon đấy vì lúc trong lúc chặt thì tôi có nếm thử một chút ngon cực kỳ luôn xin mời các bạn nhé đây là cái đùi cánh của tôi rất là thích ăn nhìn thịt nó rất là trắng đấy. thơm ngon Bây giờ tôi sẽ chấm uh, chanh muối ớt ừ. Ừ. <laughs> Cực kỳ ngon luôn vâng. à, Quả là đã luôn ạ nhìn thấy người đâu Thịt rất là trắng, da giòn, thơm và ngon Cực kỳ luôn ạ Kia là hai thằng em của tôi đây nhân uh, vật uh, chính mặc uh, quần áo xám nay do ờ, Hà Nội về các bạn rất là ngon ghế gói con à? thịt gà thơm ngon rất là chắc ờ, đúng rồi gà gà bố tôi nuôi á bố tôi nuôi ờ, toàn cho ăn uh, thóc với cả cám cơm với cả ngô thôi ạ bạn ngon cực kỳ luôn ạ thịt gà rất là dai chắc thơm ngon Ê, thằng em vào ờ, lấy giấy để lau đấy xin mời tất cả các bạn ờ, ăn cùng ờ, mình nhé rất là ngon các bạn thịt à, gà thơm đó. kia là mấy đứa em của tôi các bạn ạ hôm nay uh, gia đình tôi ăn này đây là cái chân tôi món khoái khởi nhất của tôi là cái chân các bạn thì ăn chân à, rất là ngon và rất là chân gà nướng này các bạn ừ. quá tuyệt luôn các bạn yeah, à, nó không ờ, có thịt nhiều nhưng mà ăn ra rất là sướng đó. rất là thơm và ngon mời tất cả các bạn à, thưởng thức với kiểu mình nhé thịt ừ. thịt gà là thơm và bên kia là một đĩa thịt bê xào rất là ngon các bạn ạ Mời tất cả mọi người ờ, dùng bữa nhé Những, uh, ờ, cảm ơn tất cả các bạn uh, đang xem uh, video của mình và các bạn đã theo dõi đến cuối video này Ờ, cái thời gian ờ, video mình làm cũng khá là dạ. dài rồi dạ. đấy các bạn ờ, quan tâm dạ. theo dõi hãy ủng hộ mình bằng cách like chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo của mình nhé cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bây giờ thì là mình sẽ dừng video đây chứ cả chào tất cả mọi người thường chúc mọi người bữa tối ờ, vui vẻ cảm ơn mọi người đã theo dõi hết, video của mình bye bye